sao không mình bị trượt chân có salon xếp này dán ở khó có dễ bong không ừ, không sao đâu bạn cắt cạnh bên miếng salon xếp vừa kéo giãn ra vừa dán salon xếp với glycol salicylat emantol thialcamphor và tocopherol acetat thấm nhanh qua da giúp giảm đau nhanh chóng không dán salon xếp lên vết thương hở tránh tiếp xúc với mắt không dùng cho người bị dị ứng với aspirin hoặc salicylat đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mát lạnh giảm đau kháng viêm đã có salon xếp